ta bên nhau qua bao ngày gian khó cuộc đời như những giấc mơ đầy vơi em như bông hoa sinh giữa đời hoang vu cùng lan mây về trong ngàn tia nắng đi bên anh sao nghe thấy em đêm từng ngày rất khẽ anh vẫn vuốt ve tình yêu trong con tim luôn ghi khắc chuyện ngày xưa mình từng ngày hạnh phúc ôi sao lướt qua thật nhanh đi bên nhau cho nước mắt thôi đừng rơi dù đang cay vẫn mãi mãi muốn ở bên nhau dù bao tố vẫn chờ nhau ngàn năm gió sương đổi thay tình yêu mãi không nhạt phai luôn sát vai khắp nơi trong trần gian dù nhân thế bao khổ đau tình yêu vẫn luôn xa người. để giấc mơ đem bao yêu thương yên vui cho thế giới bay ngàn đời